cảm ơn con cảm ơn con a di đà phật rồi xin phép sư không không cái gì hết Thank you. hôm nay à, con với à, mấy em mấy bạn mấy anh à, nói chung là mỗi người đại diện cho mỗi nhóm mạnh thường quân và dạ, xuống thì à, chia sẻ xây sửa máy ấm cho mình à, hôm nay xuống là hỗ trợ một số kinh phí của cái nhà vệ sinh cũng như là hỏi ý sư cô và một chút với sư cô cho các em nữa trở ra cái chỗ vật liệu mình á à, thanh toán Thanh Ngọc có gửi một số cái thông tin đó, thanh toán một số cái à, hóa đơn giùm mình và hỏi luôn cái à, cái bên vật liệu họ sẽ có những cái phương án gì sửa cho phòng của mấy em trai cái này thì trước tiên thì à, nhóm của anh Minh Quân anh Minh Quân thì trong đó có cô Kim thì quyên góp cho máy ấm của mình là 10 triệu à, nhóm của anh Minh Quân sẽ chuyển khoản thì một hồi nữa xin số tài khoản của sư cô và xin lại số tài khoản sư cô nhóm của anh à, Trung anh Trung chứ anh Trung đại diện anh Trung là hỗ trợ cho máy ấm mình 3 triệu à, chuyển khoản luôn Trung à, chuyển khoản luôn rồi thầy Minh ở đây là đại diện cho công ty Esu2 à, công ty à, hỗ trợ mình 10 triệu và dạ, 10 triệu tiền mặt à, cái bản cái bản <laughs> à, quay, quay, quay quay cái bản là cho đằng bữa kế đến là nhóm cô Trần Phương ở Gò Vấp cô này thì uh, chuyên làm từ thiện bên nhóm cô nhưng mà vẫn có những cái mối uh, giao tiếp tốt thì lần này uh, nghe mình uh, à, xây sửa chùa nên cô Trần Phương kêu gọi được là 17 triệu xin lỗi 15 triệu 720 ngàn dạ nhóm viên những cái gì mà bên công ty esu 2 anh minh quân và bên anh Trung đây là vừa tiền mặt vừa chuyển khoản đó là cái phần bổ sung bổ sung sau này còn riêng cái phần trước đó đó thì cái cô Trần Phương và nhóm của cô Thanh Ngọc cô Trần Phương là 15 triệu 720 và nhóm của cô Thanh Ngọc là khoảng 58 triệu yeah. Dạ. thì tổng cộng bên nhóm cô Trần Phương và cô Thanh Ngọc thì khoảng 73 triệu thì trong như 73 triệu đó thì bây giờ 500 kg gạo để đã chở đến mình chưa ạ? À? Dạ chưa chứ chở. Dạ rồi, khoảng 500 kg gạo là thanh toán 500 kg gạo là 6 triệu rưỡi, 20 thùng sữa là 6 triệu tư. À, tính từ đầu đến nay là sữa cái nhà vệ sinh của mình là khoảng 7 à, hóa đơn. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah rồi, riêng cái phần mà trước đó đó cái phần gạch ốp 31 triệu 425 cái này thông tin này sư gửi với Thanh Ngọc và tiền công khoảng 60 triệu là tiền đó là sư ờ, sư tự trang trải dạ yeah. cái này thì trao đổi thông tin thôi thì à, tiền mặt à, tiền tiền mặt tiền mặt đây là đem theo rút ra đem theo từ của cô ờ, Thanh Ngọc một phần và cô Trần Phương à, không có đủ thì phải một phần nữa chuyển khoản đây là khoảng 57 à, triệu thì à, dư thiếu bao nhiêu thanh toán xong thì về thêm một đợt nữa với sư thì hiện tại sư có khó khăn sư có muốn chia sẻ gì với mạnh thường quân không cái này là toàn chỉ là thay mặt nhóm cô Thanh Ngọc anh Trung anh Minh Quân và công ty Hai Sư Hai để chia sẻ với sư thôi sư có muốn chia sẻ gì với mọi người không ạ à? kỷ vật dạ nói chung mình cái gì ba chục năm rồi dạ năm nào tôi cũng ít sẽ xin dạ xưa cũng dạ. mà mình có xin được có lại thì một thời gian thì tự nhiên gặp được là ờ, thanh ngọc yeah. Dạ. thì sư cũng cảm ơn thanh ngọc ngọc nhiều lắm rồi yeah. Dạ. từ từ khi mà gặp thanh ngọc tức là mấy năm rồi cũng 5 năm rồi rồi thanh ngọc mới có những gì là thanh ngọc mua chuyện giúp các sư này cũng vậy đó rồi sư cần cái gì đóng tiền học cái gì đó rồi làm cái gì nước non gì đó là con ngọc kêu hoài mà thì cô giúp đỡ các sư dạ. thì hôm nay thì cũng đủ nhân duyên cũng giờ thánh ngọc mà cũng giờ dạ, dạ. thầy yeah, yeah. thầy để hướng dẫn ừ, cũng mà có duyên duyên thì mới thật thầy kêu gọi những mạnh thành công để về giúp đỡ các sư thì việc này yeah. cũng mặc cái gì sư có đó nhiều lắm dạ. cái, cái nhà này sinh là hai sáu năm trời dạ. mà nó cứ trên mình trên trên chờ đẩy nước xuống rồi cái nhà cầu nó được xếp nè dạ. ở đây mình thấp ở trên kia cao dạ. Dạ. thì khi đó mà sư không biết rồi em đi cầu đi cái cầu kiểu gì chứ không hiểu nữa dạ. Mà sư rất buồn rất lo dạ. thì như rồi sư sư vào cái tâm lòng nó thôi hồi xưa cô thân đi thì có buồn cái đó mình từ từ rồi sẽ kêu ngoài thì mình thành công giúp đỡ cho cô thì hôm nay thì à, với mấy cái điều mà thầy cô về thăm hơi thì rất thầy thấy không có cái chuyện nào hết còn cái sơn cứ biết mình ai đó đây thì có ở cho cái cái mẹ cái cô chứ không có mà cái thân đang tới trong nhiều cái kia nữa đâu khi có con rất nhiều hai đứa thì ờ co gì biết cái này kia rồi cô ờ co và hai nó cười này kia con dạ. còn mình ờ, cũng làm cái chung như nhiều không thích cộng đồng không cô dạ, dạ. không cô này dạ. không cô cái gì nhiều cái gì đâu dạ. à, chỉ là nhân viên gặp à, đúng duyên thì à, mở lòng giúp thế thì à, mỗi người một ít từ Sài Gòn lên đây thì mình nói là không xa cũng không gần còn gian nan em biết học bố em học đại học Sài Gòn dạ bố em học đại học dạ ba người đi học viện tư quốc gia dạ này Mexico rồi dạ. còn Phi thì năm mươi sáu tuổi rồi dạ. Phi Giang Nam Giang ra đi học hết nhiều xưa từ cái đó thì nó học mười hai rồi ba cấp hai cùng rồi bố có chuyện dạ. mình đi sang học nhưng mà thầy học nói là nên thầy về mà khi mình lắp suy nghĩ là chắc lẽ chưa vậy đâu tại vì thôi chắc lẽ là còn lâu lắm tại vì không có ngờ là có người này kia chưa có ngờ đâu thì nghĩ là chắc lẽ lâu lắm chứ còn thời Phật gia cho cho thầy đi học thành có được lời chứng điện là làm thành công giúp đỡ cho ngôi trường phát triển con sẽ có thay mặt chùa để mừng tạo niềm đức với người nhiều yeah. quý vị luôn luôn mọi người luôn luôn gặp được điều may mắn trong công việc là vào sự khởi rõ lan cảm ơn quý vị năm mươi công một năm mộ ba năm mươi dạ. trong uh, hai tháng nay thì uh, thay mặt nhiều mạnh thường quân cũng như có mấy bạn hỗ trợ à, trong hai tháng nay thì ăn cơm từ thiện nhiều hơn ăn cơm ở nhà gia chủ <laughs> à, đi cũng nhiều chỗ thì à, chuyến của mình là cái à, chuyến cuối trong à, vài tháng cuối năm à, đi nhiều quá cũng à, hơi đuối à nên à, chuyến này thì à, hơi xa và mấy bạn thì cũng à, không có nhiều thời gian á thì à, đáng lẽ là cũng đi à, một hai người thôi nhưng mà đến phút cuối thì à, đủ à, nhét lên à, xe 7 chỗ chật chội tí xíu cũng gán đi được à, đường đi cũng thuận tiện thời tiết mát mẻ đi đến đây thì à, chia sẻ tấm lòng với sư với các em thì bây giờ thì xin phép sư cho mượn một à, em là đó cho dạ, dạ. mượn hai hai chiếc xe máy đi dạ, à, chạy đi ra ngoài à, vật tư à, thanh toán à, này kia bên bên bên ngoài họ vẫn có thanh toán bằng chuyển khoản này sư giờ chắc là vì nó xin việc có có mình gặp dạ rồi ờ, à, một hồi nữa xong rồi quay về uh, sư uh, sư sư cho số tài khoản đi uh, mấy này chuyển khoản nào dạ cảm ơn sư và đây là cửa hàng à, vật liệu xây dựng là nơi mà chúng ta sẽ thanh toán à, tiền à, phí à, vật tư cho nhà chùa nhé bây giờ thì mọi người đang vào đây dạ em chào chị dạ dạ chị dạ chị ý là cái phiếu mình đưa cho cô rồi cái mình ghi chú vậy à còn đưa hàng rồi hay sao ạ à? đưa hàng rồi đưa hàng rồi còn tất cả những cái tiền này là thanh toán chưa dạ chưa chưa thanh toán dạ, dạ. rồi tất cả đều là thanh toán hết dạ dạ à, đều chưa thanh toán ở đây mình tiền mặt vẫn được chuyển khoản vẫn được dạ dạ tại vì em ờ, đem một số tiền mặt còn ít lại chuyển khoản á dạ. cái này thì à, nhóm em ờ, nhận tiền của mạnh thường quân ờ, cũng à, đến thăm sư cô hiểu rõ sư cô hoàn cảnh rồi bây giờ mình đến mình à, hỗ trợ à, nên à, thay mặt mạnh thường quân nên à, giấy tờ gì đó nên phải minh bạch rõ ràng yeah. Dạ. tuy rằng à, có người à, ít tiền có người nhiều tiền nhưng mà nhận tấm lòng của người ta thì mình phải à, chu đáo hết sức có thể yeah. Dạ ở đây à, trong đây ghi là thanh toán năm cái năm cái mà có một cái là của cửa hàng khác à à có cái của hai cửa hàng khác hàng đi đi binh ok ok ok xin tờ giấy à, nhờ chị ghi vô đã nhận bốn hóa đơn tổng bao nhiêu á mấy cái phần này thì à, à, e nợ lại hoặc là sẽ xin thêm sau đó thì em về em trao đổi lại với à, với sư cô dạ rồi bây giờ về cái phần mà đợt trước xuống gần 2 tháng trước xuống ờ, máy ấm là muốn xin kinh phí sửa cái phòng cho hơn 10 em trai á chưa kịp sinh đó thì phát sinh ờ, cái nhà vệ sinh này bây giờ là ờ, ai là người cái có ai chỉ có thợ khảo sát ở đó không mình làm như thế nào để cho cái phòng đó được nhiều em ở mà nó gọn lại à, thì chị có thể là cho thợ đến vào cái phòng đó phòng nó khoảng 50 mét vuông dạ dạ một phòng thôi à, chung một phòng nói chung là nó nó gạch thì nó đẹp rồi chỉ có là cái đó là dành cái kho đó nên cái mùi nó rất là nặng và nó bị kín á à, giờ mình làm à, giường hay là làm sao mà cho được nhiều em ở mà cho nó thông thoáng tí xíu lấy thêm ánh sáng à, sạch sẽ và đủ ánh sáng và không mùi thế thì dạ đúng rồi dạ đúng rồi về sửa lại chị cho cái phương án cái kinh phí như thế nào rồi à. cái đó để à, à, em em để liên hệ với vợ dạ lên coi là khảo sát như thế nào dạ báo trực tiếp với cô dạ dạ À, thì à, nên cái lúc đó thì lúc mà anh thợ nói thì quay lại một cái đoạn video ngắn dùm ông mời chung ngồi chung quay chung rồi, hồi nãy à, nhóm của con đã thanh toán à, cho bên à, Tân gì? Tân Minh hả? Tân Minh. Tân Minh. Bốn hóa đơn, bốn hóa đơn tổng cộng là 37 triệu trăm mười một ngàn mà cô chủ giảm được 11 ngàn dạ rồi cái uh, hóa đơn của duy binh này là sư đã lấy tiền học của à, mấy em mấy em sư ứng ra 23 triệu thì bây giờ á là bây giờ là em sẽ lấy cái này là 10 uh, 10 triệu đi 10 triệu anh có luôn là 10 triệu là hai chục với em ba triệu là đủ ba còn là 9 triệu chín cho nó cho nó gọn còn là chín chia 9 thì mà đi lát từ từ từ từ Đấy còn hai hai mươi mươi ba triệu bằng cái tiền của à, của à, cái tiền giúp của chung với của à, quân á tách ra một bên dạ. từ mươi ba triệu hai mươi ba triệu bên đây bên đây mình còn bao nhiêu còn lại cho hai chục đi hai chục triệu đi còn lại còn lại hai chục hả dạ còn hai chục à, ok lấy cái này là hai chục triệu dạ yeah và vâng và ba triệu của của chung rồi ok ba triệu của chung là xong cái phần hóa đơn này về cái phần à, gạo với sữa đã dạ, đi chở rồi đã đi chở rồi họ chở tới dạ. À, okay. họ đang chở tới rồi họ chở tới thì à, và họ chở tới thì toàn sẽ thanh toán cái phần này cho họ sau chưa cho xin số tài khoản ạ à? dạ tài khoản xin dạ ไปติดงานติดมาเออไปลงจะเดินจะเดินจะเดินเนี่ย mình nghĩ bốn mình không có muốn hóa đơn không ạ còn hóa đơn này là 23 triệu là sư uh, ứng lấy tiền ờ, học của mấy em ra ứng trước bây giờ mình sẽ trả lại cho sư đơn số tài khoản Ariben dạ cũng mời à, cái phần này là của đây cộng với em chung xong cái phần này cái phần này là bên uh, ờ, thì bên uh, IQ2 gửi cho sư thêm 10 triệu để uh, trang trải ăn uống học hành cho các bé thêm dạ yeah. bây giờ còn đợi uh, gạo và sữa hôm nay chỉ có 19 triệu chín thôi cho nên là con chuyển cho sư à, là 3 triệu mốt luôn chẳng dạ, xong luôn 73 triệu rồi như vậy 73 triệu à. 73 triệu hồi nãy mình thanh toán bốn cái này là trừ lại 37 triệu 100 100 37 triệu thôi 37 triệu rồi còn 36 triệu à, trừ của đây 23 trừ 20 trừ 20 trừ 20 16 còn 16 triệu còn 16 triệu 16 triệu 16 triệu này thì một hồi nữa là thanh toán bên ờ, bên sữa đó là chuyển khoản được không hả sư rồi cái này là cái này là anh quân anh Quân chuyển khoản cho sư 10 triệu với gì sư kiểm tra lại 10 triệu này với lại 3 triệu mốt của anh Trung nha yeah. Dạ. là 16 phải không? Đúng rồi. 16 16 này rồi trừ tiếp dùm anh à, 6 triệu rưỡi tiền 500 kg gạo trừ tiếp 6 triệu tư tiền 20 thùng sữa còn lại nhiêu 3 triệu 1 còn lại 3 triệu 1 rồi ok mình tạm thời mình kết thúc đi mình ăn xong đi rồi chờ gạo sữa tới rồi dạ. à, tính tiếp dạ dạ, dạ, dạ, dạ rồi còn dạ, con không ơn dạ sư sư sư sư giữ à dạ dạ không xây lại bao nhiêu nhà vệ sinh dạ 10 phòng 10 phòng hả hai phòng là hai hai hai hai hai phòng tắm đây là cầu nước hai phòng tắm hôm nay là mấy bồn cầu còn thế bữa là mưa ngập trời lên là hư hết luôn hôm nay mình làm được bao lâu rồi dạ gần kia à, được gần tháng gần tháng hả nhiều thợ làm thợ bên ngoài làm em dạ thợ ngoài làm luôn khoảng bao lâu nữa mới xong đang hết tiền hả dạ. đang hết tiền làm không đang làm với người ta thì làm à, dạ. hôm bữa ờ, anh xuống ờ, coi cái ờ, bên bên phòng mấy bé trai á về cái quyên góp chưa kịp quyên góp phòng mấy bé trai thì hư thêm cái này này phát sinh thêm hôm nay xuống hỗ trợ mình một ít kinh phí vật tư thợ là thợ ở ngoài đông không em dạ năm người tám năm người em tên gì anh quên rồi em dạ, tên bình bình em bình uh, là trẻ hồi nhỏ ở đây xong rồi uh, lớn lên uh, tuy rằng không có chính thức xuất gia nhưng mà đi học ở trên thành phố quay về phụ chùa giống như là một trụ cột về về kỹ thuật trong chùa làm rất được ờ, làm rất nhiều việc trong chùa ờ, phụ mấy ờ, phụ mấy ấm với mấy em luôn à, đi mình đi lên tiếp bên kia có chừng đúng đâu nước mình bị nó trào xuống còn làm cao à có nghĩa là nước ở trên kia trào xuống đây ngập vô đây bên kia ông ta nó cao á mình nó thấp á bên kia nó cao à bên kia là đồi hả bên kia là cái đồi cái đồi á khu này là khu gì là khu à, trẻ trẻ mồ côi trẻ mồ côi trẻ đây là có có bệnh không <laughs> cũng hết có giờ vậy à. đây đây đây trẻ ở, ở khu này là trẻ còn nhỏ dạ đúng rồi cô đi uh, à, dưỡng em đây à, cô trẻ em cái em này bị được dạ em chào cô em nó bị uh, à, cái lòng nó cho em đó chào con ai di đà phật chào con biết chào chưa có mình nguy hiểm mà có té không mà không em mưa thì sầu thì nó nó chảy à bé này em bữa à? dạ, không bữa không bữa hôm bữa được mấy tháng à, à. con ơi nó có tên chưa à, tên, tên gì ta bé này tên gì bé kia tên gì tên kia nguyễn nguyễn nguyễn quảng ừ, thương quá à. ăn ngoan ngủ ngoan nha ăn ngoan ngủ ngoan lớn lên phụ sư cô nước mưa mà đi nhé bây giờ có gì nó chảy xuống à, ở kia là cái đồi nước cao dồn xuống Đấy. phía bên phía mình đây là khu ờ, nhà tắm cho cái khu vực này trên kia nó cao cái nó cao quá nhấp vô á ừ. vô mộng vâng đây mình đi qua bên đây dạ dạ cỡ dài ra mang vô là phòng cái cái kho này là bữa định sửa nè à, mình vẫn chưa có kế hoạch sửa à, bây giờ sửa cái nhà vệ sinh xong thì phải uh, à, tính tiếp sửa đây mà mà dạo này mình mưa mình còn ngập không dạ. mưa còn ngập không dạ ấy mưa còn dột không á dạ bớt bớt dột hơn làm lại bữa làm lại là à bữa làm lại một phần trên kia rồi dạ. bây giờ là ở đây vẫn là khoảng 10 em ngủ dạ giờ có thêm em thêm em ở đây ờ, cái mùi ẩm thấp nó nhiều dạ thấp nhiều đây rất là nhiều mùi đồ đạc này à, ngoài cái kho ngoài chỗ này ra mình đâu còn chỗ nào khác để à, để cất dạ có một cái kho để vải để áo quần thì cái kho của em ngủ trong nữa là cái phòng này à, không có cái quạt hút và đồ cũ mùi mình nhiều quá dạ. nên cái mùi nó có vẻ là nó hơi nặng vì giấy tờ đồ à, sửa nhà vệ sinh xong thì mới đến sửa đây bởi vì trước cũng đâu cần sửa gì nữa Chỉ là làm cho nó gọn kệ rồi à, chắc thêm giường khoảng 10 em nhỏ ngủ Mùi Mùi nhiều của mấy em nhỏ học Hồng Nguyên giải này là của ai? Này để Phật tử tu học. À để để để để Phật tử tu học. cảm ơn vô ờ, lại cái trước cô bé hôm bữa à, chữ cô dạ, dạ. dạ. cảm ơn con cảm ơn con a di đà phật rồi xin phép sư bánh bột lọc bảy không, không bởi đâu bánh bột lọc này là cái gói nó gói xà rồi ờ, bỏ lên luôn bỏ lên luôn bỏ lên luôn bỏ lên luôn không anh đừng dạ dạ bỏ dưới chân sư cô Thôi đưa nữa, đưa nữa, đưa Té không? Đó, rồi. Rồi, con phải bỏ chân. bốn bịch bỏ chân. Dạ, từ từ, từ từ. Rồi đóng đi, đóng đi, đóng đi, đóng đi, đóng đi, được không? Giờ mình đi Lên đúng xe không? xe nặng hơn đó thầy <laughs> nặng hơn đúng rồi quá trời uh...